Ông này đang chuẩn bị trộm một chiếc máy bay trị giá 1 triệu 250 nghìn đô, vì chủ nhân của nó nợ ngân hàng một khoản tiền khổng lồ nên ngân hàng đã thuê một chuyên gia đòi nợ chuyên nghiệp, lấy máy bay và du thuyền đã thế chấp ngân hàng để trừ nợ. Ông Mai, người có mười mấy năm kinh nghiệm trộm máy bay, thường ngày là một người rất tình cảm. Ông thường xuyên cùng vợ nhận nuôi những động vật nhỏ đáng yêu. Hôm đó, ông Mai đang cho con mèo nhỏ ăn, đột nhiên nhận được điện thoại từ ngân hàng đối phương, bảo ông có một vị đại gia không trả nợ được đúng hạn, nên cần ông trộm chiếc máy bay phản lực đứng tên ông ta để trừ nợ một phần cho ngân hàng. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trong 24 giờ, ông Mai sẽ nhận được 3% giá trị của nó. Tức là khoảng 40.000 đô đó quý vị. Sau khi nắm sơ qua tình hình ông không cần suy nghĩ mà nhận nhiệm vụ này luôn, nhưng muốn lấy máy bay từ tay đại gia xảo quyệt không phải chuyện dễ dàng. Thời gian cấp bách ông Mai đi theo manh mối của ngân hàng cung cấp đã đến bãi đỗ máy bay riêng ở bang Florida ngay trong đêm. Nhưng không ngờ vị đại gia đó đã phát giác được có nguy hiểm nên đã di chuyển máy bay đến nơi khác. Tình hình này có nghĩa là manh mối ngân hàng cung cấp đã đứt từ đây không có manh mối có giá trị, ông Mai đành đi tìm máy bay theo kinh nghiệm của bản thân, đi theo vị trí trên bản đồ, ông đến một bãi đỗ máy bay cũ ở một nơi hẻo lánh, theo suy nghĩ của người bình thường, vị đại gia chắc chắn sẽ không để máy bay ở nơi như này, nhưng kinh nghiệm nhiều năm mách bảo ông Mai, muốn đấu trí với đại gia thông minh tuyệt đỉnh thì phải biết cách suy nghĩ ngược lại, nên ông đã suy đoán ở đây chắc chắn có gì mờ ám. Sau một hồi đi tìm manh mối ông Mai cuối cùng cũng tìm được lối vào của bãi đỗ. Lúc mở cửa vào quả nhiên đã phát hiện ra một chiếc máy bay riêng sang trọng. Sau khi xác định quy cách số hiệu, Nhiệm vụ tiếp theo chính là nghĩ cách mang món đồ khổng lồ này đến tay ngân hàng. Để đảm bảo an toàn ông Mai đã tìm một người quen ở đây tên Brian, hy vọng anh ấy có thể giúp mình kiểm tra xem máy bay có tiềm ẩn sự cố gì không. Sau 30 phút kiểm tra Brian đã phát hiện ra, ống dầu thủy lực trong động cơ máy bay đã bị cắt đứt. Ông Mai nhìn cảnh tượng trước mắt mà lạnh cả sống lưng. Nếu lúc nãy không kiểm tra mà lái đi luôn, thì có thể bây giờ ông đã ngồi uống nước chè với Diêm Vương rồi. Thời gian dần trôi qua, thời gian của ông Mai không còn nhiều, sau mấy giờ sửa chữa cuối cùng Brian đã sửa xong ống dầu thủy lực. Việc tiếp theo cần làm là lái chiếc máy bay này đi trước khi nhân viên đến làm. Sau khi xác định quy trình bay với phó cơ trưởng ông Mai đã đạp ga hết cỡ. Sau khi trượt một đoạn bắt đầu gạt cần và lái máy bay lên không trung. Nhưng lúc ông Mai đang vui mừng khi sắp kiếm được một khoản tiền lớn, thì khoang máy đột nhiên lại vang lên tiếng chuông cảnh báo sự cố. Hệ thống hiển thị ống dầu thủy lực vẫn tồn tại vấn đề, nếu không nhanh chóng sửa chữa thì thiết bị hạ cánh và bộ phận giảm tốc ở hai bên sẽ mất tác dụng, khi đó hai người đều có khả năng thiệt mạng. Thời điểm cấp bách ông Mai đã nghĩ ra một cách, ông bảo phó cơ trưởng ấn nút hạ cánh, sau đó gọi điện cho kỹ thuật viên Jack ở sân bay đích. Ông Mai định bay thấp qua sân bay, bảo Jack xác nhận xem thiết bị hạ cánh có mở không rồi mới quyết định bước đi tiếp theo. Lúc máy bay gần đáp xuống đường băng, Jack bảo ông Mai là thiết bị hạ cánh tất cả đều bình thường có thể hạ cánh an toàn. Sau khi có được câu trả lời chuẩn xác, ông Mai đã nhanh chóng lái máy bay lên cao, lượn một vòng trên không rồi hạ cánh xuống sân bay đích. Nhiệm vụ lần này tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng may mà vẫn thành công mang về được chiếc máy bay trị giá 1 triệu 250 nghìn đô, mà chuyến đi nguy hiểm này cũng mang đến cho ông Mai một thu